chào tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia kênh sửa xe đạp với Sài Gòn Workshop trên YouTube. Hôm nay Vân muốn à, mách nhỏ với à, tất cả các anh chị và các bạn à, những thông tin à, ngắn, ngắn gọn nhưng bổ ích khi chúng ta muốn à, nâng cấp một chiếc xe đạp là chúng ta biết thay đổi nhìn vào xe của chúng ta chúng ta có thể biết là thay đổi những bộ phận nào và bộ phận nào giữ lại thì uh, vài ngày ờ, trước Vân có nhận uh, vài cuộc gọi của các bạn các bạn trẻ đó thì uh, có một số anh em muốn nâng cấp xe đạp là 8 tốc lên 9 tốc và có một bạn thì muốn nâng cấp từ 9 tốc lên 10 tốc thì uh, thật sự ra có uh, anh em ta mua xe về người ta tập chủ yếu là tập thể thao chứ không phải là chơi xe nhưng mà thấy ngày nay xe đạp nó rầm rộ nhiều quá phát triển mạnh hiện nay người ta muốn nâng cấp cho xe mình lên chút xíu thì lý do đó người ta muốn nâng mà nâng nâng clip sau không đổi ta đề và có số bạn thì muốn nâng mà không biết à, đổi những bộ phận nào hay là thay hết có tốn tiền nhiều lắm hay không thì thật sự ra người ta chơi thể thao người ta chỉ là tập sức khỏe thôi không không có nghiêng gì chia xe thành ra người ta muốn tiết kiệm đó các bạn thì à, Dân làm cái video clip này Dân cũng muốn chia sẻ à, với tất cả mọi người Đặc biệt là những à, nhiều người mới chơi xe đạp Và những người chơi xe đạp đã lâu mà chơi chủ yếu là thể thao Và không có để ý về mấy cái bộ phận này Thì có thể người ta không biết Trên bảng đây thì dân làm cái bảng à, minh họa Đơn giản thôi để chúng ta có thể nhìn thấy và nhận biết nó rõ hơn còn nếu mà dân nói thì các bạn nghe các bạn có thể là quên thì bây giờ trước hết à, dân chỉ những cái à, dân chia sẻ những cái khác biệt giữa cái sang clip nha xin lỗi cái à, sang dĩa bây giờ sang dĩa phía trước á của tám tóc đó các bạn phía bên trong nè cái độ rộng bên trong nè chiều rộng chiều dài bên trong cái chiều rộng bên trong nè rộng hơn còn chín tóc nhỏ hơn 10 tóc nhỏ hơn càng nhiều số càng nhỏ hơn càng nhiều số về số phía sau đó ví dụ mình nói giờ thí dụ MTB đi 3 ở trước 3 ở sau 8 3 nhân 8 rồi 3 à, nhân 9 3 nhân 10 3 nhân 11 là mình đếm cái số này số sau đó ở sau 8 tóc rộng à. nè 9 tóc hẹp hơn nè à. 10 tóc hẹp chút xíu 11 tóc hẹp hơn nữa 12 nữa hẹp hơn nữa thì uh, xin lỗi nha không nói 12 nhưng mình nói 11 đi để dễ nhìn lại thì à, cái à, đây là cái chính này các bạn nha rồi giờ các bạn xem cái tám này có thể là các bạn nhìn thấy để à, tôi đưa cái máy lại gần các bạn có thể thấy không nha dạ, đây là cái 10 dạ, đây cái 11 của STR đây 10 của M6000 thì nó cũng vẫn còn rộng hơn 11 đó các bạn thì trong dừa dĩa cũng vậy dừa dĩa giữa khoảng chiều rộng giữa những bánh răng những vòng răng đó các bạn clip ở sau clip càng nhỏ ít thì dừa dĩa phía trước càng rộng khoảng cách nó càng rộng ở sau càng nhiều ở trước nó càng hẹp tương tự đây cũng vậy thì bây giờ đây là cái cối clip có clip là có clip từ 8 tới 10 là chung và chúng ta có thể xài bẫy và bẫy nước thải vẫn được chúng ta canh ở trong một miếng vẫn được thì ở đây là tôi chỉ nói tám thôi bây giờ tôi à, xin nói cái uh, <clears throat> clip thì khi chúng ta muốn à, cái clip 7 đó các bạn có một cái đặc biệt là clip 7 nè cái khoảng cách đây khoảng cách giữa mỗi lít là các bạn ha lít 8 thì nó có ta, clip 8 thì nó có 8 tóc 8 lít không từ lít 1 cho tới lít 8 thì khoảng cách giữa mỗi lít đó nó bằng nhau thì clip khoảng cách của clip 7 và clip 8 bằng nhau bằng nhau nhưng mà khi chúng ta nâng cấp á, từ clip 7 á, mà chúng ta à, tay số 7 mà chúng ta nâng à, đưa clip 8 lên á, clip 7 mà chúng ta đưa clip 8 lên chúng ta sẽ dẫn được đi số dẫn đúng hết nhưng chỉ clip 8 là đi không tới tại tay kia tay có 7 thôi còn à, về tay số cũng vậy bây giờ mình dùng cái tay bên phải đi cho nó dễ ha thì các bạn à, một nè hiện tại cái con số sẵn rồi số nè là một rồi hai nè ba nè bốn nè năm nè sáu nè bảy nè tám nè chín chín tóc thì anh chín tóc này là các bạn anh chín tóc này nè cái độ kéo cáp của nó đó ngắn hơn anh tám anh tám kéo dài hơn tại độ này cái chiều dài là bằng nhau nè thật sự nha giữa khoảng cách ba clip này các bạn nó có trên lệch nha 8 9 10 nó trên lệch gần bằng nhau chứ không không có nhiều lắm tại tôi nói bằng nhau là cho dễ hiểu á cấu clip thì bằng nhau còn giữa hai mấy này để nhau nó có trên lệch thì uh, trên bảng tôi uh, vẽ cái hình ba clip và những cái uh, thông số các bạn nó ờ, đơn giản để chúng ta dễ hiểu hơn đặc biệt là những anh mới chơi xe đạp đấy nha bây giờ các bạn có thể nhìn cái clip à, 8 đây clip 8, clip 9, clip 10 thì clip 8, clip 9, clip 10 các bạn có clip clip 8, clip 9, clip 10 bằng nhau một khối clip chúng ta dùng được dùng của clip 8 thả vào clip 9 thả vào clip 10 thả vào bằng nhau thì à, tôi đánh ký hiệu nè A nè A1 A2 là độ dài của cố liếc nha nó A1 A2 A bằng A1 A bằng A2 thì chiều dài của cố liếc bằng nhau đó thì giờ chúng ta nhìn sơ qua thấy liếc 8 nè liếc 8 nè liếc 9 nè liếc 10 nè cùng một độ dài bằng nhau mà nó chia khoảng cách ra chia khoảng cách ra thì cái khoảng cách giữa mỗi clip các bạn cái độ rộng nè giữa khoảng cách giữa mỗi cái clip đó mỗi một clip nha của anh Tám sẽ rộng hơn và chín sẽ hẹp hơn và môi sẽ hẹp hơn nhiều thì à, các bạn thấy à, tôi viết đơn giản đây nè khoảng cách là chiều rộng là chiều rộng trong là của mỗi clip trên clip 8 clip 9 clip 10 không bằng nhau thì à, bây giờ clip 8 đây các bạn clip 8 là khoảng cách của mỗi clip nào bằng nhau nha thì từ đó về chúng à, từ số 1 này nếp số 1 cho tới 8 nha bằng nhau thì giờ chúng ta lấy khoảng cách của B này khoảng cách này nè phải bằng của anh này nè chia cho 8 các bạn đúng không thì mình thấy số cái số này là nhỏ số này số này chia ra lớn hơn số này <clears throat> số này nhỏ hơn số này càng nhỏ hơn thì à, có phải là anh B khoảng cách của bên ờ, mỗi clip bên đây lớn hơn ở này và ở này lớn hơn bên này đúng không thì ờ, cái này là tôi minh họa cho các bạn ờ, những người đặc biệt là những người mới, chơi xe đạp các bạn cứ nhìn để nhận biết cho nó nhanh thôi nha <clears throat> thì tương tự các bạn khoảng cách chiều rộng của mỗi clip xin lỗi tương tự khoảng cách chiều rộng của mỗi cấp số trên dò dĩa là giờ dĩa nó có hai giờ dĩa ba đây là chúng ta nói chung về xe road xe MTB và xe điện thì à, đây dùng răng cũng không bằng nhau đúng không <clears throat> thì bây giờ chúng ta suy luận lên à, khoảng cách này không bằng nhau khoảng cách của mỗi clip không bằng nhau khoảng à, độ dài của có clip bằng nhau đúng không mà ở đây 8 đến 9 đến 10 thì chia ra càng mỏng càng nhỏ thì à, càng mỏng hơn thì bây giờ chúng ta suy lên cái à, suy ra cái tài đề tài đề ta chuyển số 8 số thì nó kéo đây các bạn khoảng cách đây nè nó đẩy đi cũng lớn hơn và khoảng cách của tay chính hẹp hơn bị thu ngắn lại đúng không rồi giờ tay số chuyển số của à, đích 10 mình nói bên tay phải đi ta chuyển số của ta chuyển số đề sau đó thì hẹp hơn ngắn hơn bên này nữa thì rõ ràng chúng ta không thể nào khi chúng ta nâng cấp chúng ta không thể nào mà dùng một cái tay số đó mà chúng ta nâng cấp mà chúng ta dùng tay lớp 8 8 ta muốn nâng lên 9 mà giờ ta dùng một tay cái tay à, tay 8 ta đi không được các bạn mới đi một hai ba số đầu được mà các số sau bị là thật tất nhiên từ đây nè họ đi lên tới đây vẫn đủ các bạn đây mình nối clip bằng nhau nha không nối clip lớn clip nhỏ nha các bạn bằng nhau thì không được